trên thiên đàng nhìn thấy tương lai, sáng thế chủ đã đến thế gian. Nhân viên cứu thương đặt ống nghe lên ngực anh lắng nghe, khẽ thở dài và nói Anh ấy đi rồi, anh ấy đã đi rồi. Họ vẫn liên lạc với bác sĩ qua bộ đàm để xem có chỉ thị nào không. Linh hồn Daniel nghĩ rằng Mình chết rồi ư, nhưng mình cũng không muốn quay trở về cái thân thể đó một chút nào. Anh bỗng thấy một đường hầm và nghĩ rằng Chỗ đó trông thật thú vị Thế là anh đã tiến vào 13 vị quang linh đã cho anh nhìn thấy tương lai Sau này anh đưa ra tổng cộng 117 dự ngôn Và vào thời điểm cuốn sách được xuất bản năm 1994 Các nhà nghiên cứu kinh ngạc cho biết 95 lời tiên tri đã được ứng nghiệm Minh Đức xin kính chào quý khán thính giả của Ngẫm Radio Quý vị và các bạn thân mến Trong cuộc sống chúng ta chứng kiến không ít những người gặp tai nạn nguy hiểm Nỗi đau thể xác sự lo âu của người thân và trong đó cái chết là điều rất đáng sợ với hầu hết chúng ta. Một số đã may mắn sống sót, đôi khi còn kể lại kinh nghiệm diệu kỳ của họ. Nhưng có lẽ không trường hợp nào giống như trường hợp sau đây. Vào đêm ngày 17 tháng 9 năm 1975, một trận sấm sét đã xảy ra ở Aiken, Nam Carolina, nước Mỹ. Anh Daniel Blinkley, 25 tuổi, vừa trở về sau chuyến du lịch đến Nam Mỹ anh làm việc trong một bộ phận an ninh của chính phủ và tự mình điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Lúc đó, anh đang nói chuyện điện thoại với đối tác thì ngoài trời đổ mưa. Đột nhiên, đoàn một tiếng nổ lớn, Daniel bị xét đánh trúng người. Anh bị lực điện giật tung lên không trung, cảm giác được cơ thể từ trong ra ngoài đều bị thiêu đốt, huyết mạch như muốn bốc hòa. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác yên bình và tĩnh lặng đã giải cứu Daniel khỏi nỗi thống khổ quá lớn. Anh phát hiện Linh hồn của mình đã rời khỏi thể xác và đang bay lơ lửng trên trời khoảng 4 mét rưỡi, trông giống như đang xem tivi. Nhìn thấy gia đình và bạn bè đang hoảng loạn sơ cứu cho mình, thấy xe cấp cứu vội vàng chạy tới, nhanh chóng kéo thân thể của anh đến bệnh viện. Trường cảnh này không phải là khoa học viễn tưởng mà là một quá trình mà Daniel đã đích thân thể nghiệm. Chúng ta đã kể về rất nhiều trải nghiệm cận tử trước đây, nhưng những gì Daniel đã trải qua thật phi thường. Sau trải nghiệm kỳ lạ này, anh đã có một năng lực tiên tri đáng kinh ngạc. Bây giờ nhìn lại, 117 lời dự ngôn mà anh đã đưa ra, 95 dự ngôn đã được ứng nghiệm, những lời còn lại cũng đang trong quá trình đoái hiện. Được cứu bởi ánh sáng Năm 1994, Dendian đã viết trải nghiệm kỳ lạ của mình vào cuốn sách Saved by the Light, được cứu bởi ánh sáng Cuốn sách đã thu hút một lượng lớn độc giả từ khắp nơi trên thế giới, nhanh chóng trở thành sách bán chạy của New York Times. Vậy sau khi linh hồn Daniel rời khỏi thể xác, anh đã đi đâu và trải qua những gì? Lúc đầu, linh hồn Daniel đã đi theo vào xe cấp cứu và thấy các nhân viên y tế đang nỗ lực cấp cứu anh, tìm một thứ gì đó vào da thịt anh, hy vọng có thể phát sinh chút tác dụng. Nhưng sau vài giây co giật đau đớn, thân thể ngừng cử động. Nhân viên cứu thương đặt ống nghe lên ngực anh, khẽ thở dài và nói Anh ấy đi rồi, anh ấy đã đi rồi. Xe cấp cứu vẫn đang giảm tốc độ. Nhân viên y tế vẫn cố gắng liên lạc với bác sĩ qua bộ đàm. Không biết bác sĩ có chỉ thị nào khác không? Linh hồn Daniel nghĩ Mình chết rồi ư, nhưng nói thật, mình cũng không muốn quay trở về cái thân thể đó một chút nào. Anh nhìn về phía trước và thấy một đường hầm đang hình thành Chỗ đó trông giống như một nơi thú vị, anh nghĩ. Và rồi, anh căn bản không hề di chuyển mà là đường hầm hướng đến nghênh đón anh. Sau đó, anh không còn nghe thấy tiếng khóc của gia đình mình hay nhìn thấy những phản ứng tuyệt vọng của họ. Anh chỉ nghe thấy âm thanh du dương của bay chiếc chuông gió và nhìn thấy vầng sáng rực rỡ ở phía xa. Anh bắt đầu tiếp cận vầng sáng với tốc độ nhanh nhất. Vầng sáng càng lúc càng trở nên sáng hơn. Đột nhiên, anh phát hiện mình đang đứng trong một thiên đường lộng lẫy. Daniel nói rằng, đó là ánh sáng rực rỡ nhất mà tôi từng thấy. Nhưng đôi mắt của tôi không cảm thấy chút gì khó chịu cả. Trái lại, nó khiến cho đôi mắt tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh nhìn sang bên phải. Ồ, nhìn thấy một sinh mệnh có năng lượng khổng lồ, giống như được tổ thành bởi vô số viên kim cương, phóng ra sắc thái rực rỡ ngoạn mục sinh mệnh vĩ đại này tàn phát ra sự tiện lương và bao dung có thể dung nạp hết thảy, một lực lượng cường đại mà trước đây Daniel chưa từng cảm thụ. Anh cảm thấy trong cuộc đời không có ai trân quý anh như sinh mệnh này, cũng không có ai có thể dành cho anh nhiều tình thương hơn thế. Đồng thời, Daniel phát hiện rằng cơ thể của mình trở nên nhẹ hơn, không còn bất cứ một gánh nặng nào. Anh nhìn xuống bàn tay của mình, thấy nó trở nên trong vờ, hơi phát sáng anh lại nhìn vào lồng ngực của mình Nó cũng trong mờ Như một tấm lụa bay trong gió Tái hiện cuộc đời Cuộc đời anh nhanh chóng được tái hiện Và nó có giống như khi chúng ta ngồi nhớ lại quá khứ của mình không? Nó không giống Vì lúc này Daniel được bao bọc trong sinh mệnh vĩ đại Bắt đầu nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của mình Dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc Ngay cả những chi tiết vi tế nhất đều tái hiện Quá trình này không mấy dễ chịu vì những gì anh phải đối mặt là một sự thật bất kham khi bản thân đã làm không ít việc đáng xấu hổ. Ví dụ, anh từng là một kẻ bắt nạt ở học đường từ khi còn nhỏ, thích đánh nhau và xúc phạm các bạn học khác, ăn cắp xe đạp của họ và đánh nhau ít nhất 6.000 lần từ lớp 5 đến lớp 12. Đến năm 17 tuổi, Daniel đã là một học sinh trung học có danh hiệu cao thủ gây gổ và để duy trì danh tiếng này, hầu như ngày nào anh cũng chiến đấu anh thậm chí sẽ đến trường khác để thách đấu. Trong quá trình hồi tưởng lại cuộc đời, Daniel ngạc nhiên khi phát hiện rằng anh có thể cảm thụ được khi sự việc phát sinh, cảm thụ nỗi thống khổ của người bị hại, sự hoang sợ và bất lực của nạn nhân, cũng như cảm thụ của những cá nhân bị ảnh hưởng tiếp theo. Anh đang trong một chuỗi phản ứng dây chuyền của cảm xúc. Anh hiểu rằng những việc xấu mình làm đã tạo thành ảnh hưởng thâm sâu đối với đối phương như thế nào. May mắn thay, không phải mọi chuyện đều bất hảo. Ví dụ, một lần anh thấy một người nông dân đánh đập một con dê bằng cành cây. Con dê đang chạy xung quanh vì đau, đầu bị kẹt vào hàng rào. Người nông dân vẫn tiếp tục đánh. Daniel không thể chịu được được nữa, nhảy ra khỏi xe và kéo người nông dân đi. Khi cảnh này được phát lại, anh cảm thấy sự xấu hổ của người nông dân và con dê thực sự đã nói cảm ơn với anh theo cách của một con vật. Daniel cũng học được rằng đôi khi điều thực sự quan trọng không phải là bạn làm được bao nhiêu mà là lý do bạn làm điều đó. Ví dụ, không có lý do mà ẩu đả người khác sẽ thống khổ hơn nhiều so với việc đánh trả khi bị ai đó khiêu khích. Còn nếu làm tổn thương người khác để mua vui thì loại thống khổ này đặc biệt đau đớn thâm sâu. Cảm giác này đặc biệt rõ nét khi anh hồi ước lại những năm tháng làm công tác quân sự và tình báo Daniel đã từng tham gia chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam. Trong một lần làm nhiệm vụ, anh đã bắn vào đầu một đại tá quân đội Việt Nam. Lần này, thay vì cảm nhận được nỗi đau thể xác, anh cảm thấy sự bối rối của đại tá khi đầu bị nổ tung và nỗi buồn của ông vì không còn được đoàn tụ với gia đình. Sau đó là phản ứng dây chuyền, sự đau buồn của gia đình vì đại tá. Sau nhiệm vụ quân sự, Daniel trở về Hoa Kỳ và tiếp tục làm việc cho chính phủ tham gia vào một số hoạt động bí mật. Nhiệm vụ cuối cùng của anh trước khi bị xét đánh là vận chuyển súng đến một quốc gia ở Nam Mỹ, sau đó trở về Mỹ. Sau đó, những khẩu súng đó được sử dụng để bắn một số binh lính và thường dân vô tội. Bây giờ, anh đang tận mắt chứng kiến hậu quả do chính mình tạo ra. Sự giáo huấn từ bi Tại thời điểm này, việc hồi ức đã kết thúc Daniel cảm thấy một nỗi bi thương và xấu hổ sâu đậm. Anh nghĩ, ngoài sự khiển trách, mình đáng được gì đây? Anh hướng nhìn về sinh mệnh vĩ đại đang tỏa sáng ngời, trong lòng cảm thụ một sự khoan dung và từ bi khó có thể biểu đạt bằng ngôn ngữ, mà không yêu cầu bất kỳ sự hồi báo nào. Daniel minh bạch rằng sinh mệnh vĩ đại để anh thấy những việc sai mình đã làm không phải để đả kích anh mà là dùng phương thức giáo đạo bằng yêu thương để anh chân chính nhận ra lỗi lầm dùng lực lượng của cái thiện để thay đổi bản thân. Anh hiểu rằng con người nên mang lại sự mỹ hào cho trái đất và để sáng tạo ra sự mỹ hào, nó có thể bắt đầu từ một thiện ý rất nhỏ, rất nhỏ. Sinh mệnh vĩ đại đó cũng đã nói một điều gì đó như nhân loại là những anh hùng thực sự, những sinh mệnh dám đến trái đất đều là những dũng sĩ bởi vì các bạn đang làm điều này với dũng khí mà những sinh mệnh khác không có. Các bạn và sáng thế chủ cùng nhau đến địa cầu để sáng tạo ra tương lai. Tiếp theo, sinh mệnh vĩ đại đã đưa Dandian đến một thành trì thánh địa bằng pha lê. Đứng trước thánh địa hùng vĩ, Dandian cảm thấy mình thật nhỏ bé. Trong tâm anh nghĩ, điều này khẳng định do các thiên sứ sáng tạo ra để tôn vinh sự trang nghiêm của Thượng Đế. Nhìn thấy đại sự kiện tương lai Sau khi tiến vào Thánh Thành, sinh mệnh vĩ đại ẩn đi, Daniel nhìn thấy thêm 13 vị quang linh, mỗi vị đều có thể phát xuất ra một lực lượng đặc thù. Ví dụ, một trong những vị quang linh là trí huệ, vị kia là lực lượng, còn có vị là bao dung, là trung thành, vân vân. 13 vị quang linh đứng thành một hàng, từng người một tiếp cận Daniel. Khi đến gần, một chiếc hộp có kích thước bằng cuộn băng video sẽ xuất hiện trước ngực của họ và mở ra trước mắt Daniel để cho anh thấy một số sự kiện lớn phát sinh trong tương lai. Nói đến đây, nhiều người có thể cho rằng những trải nghiệm này là do chính Daniel nói ra. Anh ấy có lẽ đã bị ảo giác do xét đánh hoặc là thần kinh bị kích động mà nói những điều vô nghĩa. Kể cả tiến sĩ Raymond Moody, một triết gia và bác sĩ tâm thần người Mỹ chuyên nghiên cứu về trải nghiệm cận tử cũng từng nghi ngờ như vậy. Ông nói rằng ông đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Daniel sau khi đọc câu chuyện của anh trên báo. Về phần Dedian, ngoài việc nói linh hồn của anh đã đi đâu, anh còn tiết lộ những dự ngôn mà những vị quang linh cho anh xem. Nếu dự ngôn ứng nghiệm, thì có lẽ trải nghiệm của anh là chân thực. Dự ngôn Daniel nói rằng Liên Xô sẽ sụp đổ và tan rã vào năm 1989. Vào năm 1990, một cuộc chiến tranh quy mô lớn sẽ nổ ra trên các sa mạc ở Trung Đông vì một nước lớn xâm lược một nước nhỏ. Quân đội của hai bên sẽ phát sinh xung đột và một trong các quân đội sẽ bị tiêu diệt. Điều anh ấy đang nói chính là chiến tranh vùng vịnh Ba Tư. Tiến sĩ Moody nhớ lại. Vào những năm 70, ông nghĩ rằng những dụ ngôn này căn bản là ngớ ngẩn. Ông chỉ thuận tay viết ra những gì Daniel nói. Trong vòng vài năm sau đó, ông vẫn luôn cảm thấy rằng đầu óc của người này ít nhiều có chút vấn đề vì tai nạn đó. Nhưng bắt đầu từ năm 1978, những điều Daniel nói với ông đã lần lượt phát sinh. Lần này, đến lượt ông cảm giác như bị xét đánh. Làm thế nào mà trải nghiệm cận tử lại mang đến cho người ta khả năng dự đoán tương lai? Daniel cũng nói về những dự ngôn liên quan, bao gồm việc từng bước đi tới suy tàn của tinh thần Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ là một cao bồi miền Tây đó là Tổng thống Reagan và cả thảm họa hạt nhân Chernobyl tồi tệ nhất lịch sử. Anh còn nhìn thấy rất nhiều thảm họa thiên nhiên, đất đai phì nhiêu bị biến thành sa mạc do hạn hán, những nơi từng trồng lúa bì và ngũ cốc bị nứt nẻ và biến thành đất cháy xém. Nhưng một số nơi, trời mưa dữ dội khiến tầng đất bề mặt bị cuốn trôi, nước sông biến thành bùn đen đặc quánh. Người ta ăn xin dọc đường, có người không còn sức để van xin, nằm co quắp trên mặt đất chỉ cầu chóng chết. Daniel đã nhìn thấy tổng cộng 117 dự ngôn và vào thời điểm cuốn sách được xuất bản năm 1994, các nhà nghiên cứu cho biết rằng 95 lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Ông nói trong cuốn sách, vào ngày này, ngày 17 tháng 9 năm 1975, cảnh tượng của tương lai trong những chiếc hộp đã mở ra trước mắt tôi. Từng cảnh, từng cảnh một trình hiện trước mắt tôi. Đồng thời, các vị quang linh đã sử dụng phương thức thần giao cách cảm để nói với anh rằng tương lai không thể cải biến. Daniel thực sự cảm thụ được hết thảy thiện niệm xuất ra từ họ. Sau khi nhìn qua hơn 100 cảnh tượng, các vị quang linh nói với Daniel: Cậu nên quay trở lại trái đất. Daniel nói Nhưng tôi không muốn quay lại. Tôi yêu nơi này vô cùng. Đó là nơi mà tôi có thể tự do tự tại. Tuy nhiên, anh không có lựa chọn nào linh hồn trở lại thân thể, dùng cái thiện tu chính bản thân. Sau đó, linh hồn Daniel trở lại trái đất và nhìn thấy cơ thể anh nằm trên bàn mổ, được phủ một tấm khăn trắng. Hai bác sĩ đang đi về phía bàn mổ để kéo thi thể anh về nhà xác. Trong tích tắc, linh hồn của Daniel nhập vào thân thể và cảm giác đau đớn trở lại. Anh muốn nói với mọi người rằng mình chưa chết, nhưng toàn thân bất động. Vì vậy, anh hít một hơi thật sâu và khịt mũi vào khăn trải giường. Cuối cùng, cũng có người phát hiện ra rằng anh đã sống lại một cách kỳ diệu. Sau đó, Daniel mới biết rằng tim mình đã ngừng đập trong 28 phút. Anh phải mất gần 2 năm mới có thể tự đi lại và ăn uống. Sau khi hồi phục, anh đã tuân theo những lời giáo huấn của sinh mệnh vĩ đại, thay đổi bản thân bằng lực lượng của cái thiện và tận lực giúp đỡ người khác. Điền Điền trở thành một tình nguyện viên chăm sóc những người già cô đơn sắp lâm chung trong bệnh viện và viện dưỡng lão. Anh đã phục vụ trong hơn 3 thập kỷ, bao gồm hơn 30.000 giờ chăm sóc 375 cựu chiến binh cô đơn cho đến phút cuối cùng của cuộc đời họ. Các bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Nếu thấy chương trình ý nghĩa, hãy ấn like và chia sẻ đến bạn bè và người thân, cũng như đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm và theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả mọi người.